Ngồi chơi Free Fire khi đang leo ganh thì gặp mạng lắc Mới lên được đến bạch kim lại gớt ganh vàng Kìa thầy wifi tại sao hôm nay làm ăn như thế Tổ cha cái mạng sida như cái quần đùi Làm trận solo đang đi tung tăng gặp phải thắng hắc Lũ ra một phát như vã bay ga xanh chờ Kìa anh em ơi tại sao chơi game mà lại đi hắc Khổ thân số tao nó đen gặp phải tụi mày Vậy thật phi phai tại sao lại ra đông nói như vậy Phần mềm thứ ba không thì gia ta chỉ toàn phá game Đành lúc bị ban thì đi kêu quan chưa bới ông sùng Em không làm gì mà lý do gì pha nít nè